chúng ta đã đến lạc cảnh Đài Nam tập tiếp theo nha cả nhà mời cả nhà xem và chia sẻ ủng hộ nha bên dưới cái nút chữ đăng ký màu đỏ nha cả nhà chúng ta sẽ đăng ký bấm vào đăng ký thành công sẽ nhận những video clip mới nhất hàng ngày nha cả nhà hoàn toàn được miễn phí à, lạc cảnh Đài Nam các nha. mọi người hả Bán rồi nè chứ Rồi mà đã đã biết biết em biết rồi nè đã tại em nghe tiền ra đúng không quán hả? Phải vòng vòng. Phải vòng vòng. Phải vòng vòng.

ra không được á đến giờ cô đến nhà ăn cả nhà của khu đại nam đặc sản gì tây ninh ốc núi thằng lần núi giờ chúng tôi đang ở dưới khu nhà ăn của đại nam văn hiến lúc kia là 11 giờ kém ta vào nhà ăn để chúng ta thưởng thức món ăn đặc sản đến từ các vùng miền nổi tiếng khắp cả nước chào cả nhà nha chào mọi người đi chào Đấy youtube để lên youtube coi cho vui ha rồi có ừ. đồ ăn đồ ờ, ừ. bài ra rồi mới uh, quay à. À. không ừ. à. từ từ cũng sẽ có thôi ờ, nó cơm nó quay vô bữa cơm lên em gái rồi chúng ta đến là cảnh đại nam văn hiến cả nhà Thứ hải gia quân đệ à, kết nghĩa với nhau cả nhà vui lắm rồi cả nhà ừ, cùng chung một chiến chí hướng nha ừ, đúng rồi ừ. À, rồi chúc cả nhà sức khỏe nha và đừng quên chia sẻ bên dưới video có chữ đăng ký màu đỏ nha là, ừ. là, là cứ việc đến đây đăng ký thành công và nhận những video clip mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn phí à, chị đi với ai bữa nay đi với ai vậy nay là chị đi với mấy người bạn à, à người bạn hả chứ quê quê về đâu quê chị ở à, phước lý long an à phước lý long an hả còn mấy người này ở đâu cũng gần đó luôn hả chị ờ ở long an luôn hả à, lý do sao bữa nay chị chọn ngày chủ nhật kia đi hay là, rảnh hay là có động lực gì thế nào ờ, chủ nhật nghĩ à. là đi lên tham quan cảnh đại nam văn hiến yeah. Dạ. chị làm bên ngành nghề gì chị làm bên ngành giày da à giày da hả làm đã lâu chưa 8 ngày ừ. Là đi trong một cái ờ, group của mình là bao gồm cả thức ăn đồ ăn buổi trưa luôn cho mình đó đúng không đúng rồi ừ. Này cảm thấy sao cảm tưởng thấy cái vui không rất là vui lên đây là rất là vui ừ. rất là vui hả vui cái gì nhất khi kể ngồi sáng giờ vui là chạy xe đi hỏi đường à vui cái đó hả tới đây là mình đi là mình hỏi đường mà mình đứng sai mình, ừ. mình chạy là mình chạy là, là lộn đường nữa thì cũng ừ. rất là vui là mình đi tới đây là chạy lộn đường tới đây là rất là vui à. <laughs> rồi sáng thì vô đây có gì vui đặc biệt không à, vô đây vui đặc biệt hả không <laughs> bây giờ vô đây là thấy là được ăn là vui nè dạ yeah, cảm ơn chị nha Lắm, chị mời mọi người dùng bữa đi chị ăn cho nó vui nha mời đi mấy à, ừ. em đi tại vì à, hôm nay nói chung là chị, ừ. chị à, lớn tuổi hơn trong bạn ừ. nhưng mà chị là xưng chị đi rồi cho nó vui đó không sao ừ, nếu mà ai biết muốn ăn mình giới thiệu vui coi chị biết món ăn thì đứng đây giới thiệu coi món ăn gì <laughs> biết ăn gì không đây là cá kho tộ đây là mực xào với à, cái gì xương bông cải cải đây là trứng chiên đây là thịt rim đây là canh chua đây là cơm ừ. đây là nước đây là nước mắm đây là trái cây rồi <laughs> và dạ, dạ, dạ. cảm ơn mọi người nha bây, bây giờ mình giới thiệu tên hết đây rồi tổng chào hết cho gia đình nha giới thiệu tên của chị coi tên gì chị tên phượng rồi con chị kế tiếp tên gì nha rồi bé nhỏ rồi con chị áo vàng à, chị quanh chị quanh hả còn anh anh đẹp trai nè an an hả an an hả ồ em gái tên gì Trăng vâng. hả? Dạ. Giờ con bé kế tiếp đã mất tiêu rồi. Dạ trốn rồi, trốn rồi. À, rồi cảm ơn cả nhà nha, và hẹn gặp lại nha. Chúng ta chào nha, ta dạ. chào mọi người nha. Gặp lại. Rồi. Dùng cơm nha mấy à, anh chị. Rồi. Cơm trưa vui nha. Rồi hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại. À, bưng xin thêm gì em? Xin thêm nước mắm. Rồi. Rồi dạ, vô rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha chúng tôi đang à, ăn trưa giờ giờ nghỉ trưa à, rất là vắng vẻ à, cảnh vật xung quanh rất là vui nha chúng tôi quen cả nhà nha và hẹn gặp lại video kế tiếp nha xin chào và hẹn gặp lại mọi người đang ăn say sưa cả nhà rất là vui ừ, chúng tôi gặp nhau một lúc tình cờ nhưng rất là thân thiết nguyên như anh chị em lâu năm đoàn kết dạ cảm ơn rồi chúc cả nhà sức khỏe nha bye bye hẹn gặp lại bye bye thank you chúc ngày mới an lành nha đừng quên dưới video có chữ đăng ký màu đỏ nha và đăng ký thành công những clip hiện lên trong cuối video được nhận được những clip mới nhất nha hoàn toàn miễn phí cảm ơn thank you